Ai, trời là trời Không biết là mình sẽ phải bị nhốt ở bên dưới đây đến bao giờ nữa đây Đã gần một tuần rồi mà còn chưa có ai phát hiện ra mình nữa Mấy bạn ơi Từ khi mà mình bị thu nhỏ biến thành tí hon Và sau đó mình bị rơi xuống cái hố này Thì chưa có ai trong Hero Team phát hiện ra mình hết các bạn ơi Mình bị nhốt ở đây gần một tuần luôn rồi đó đói bụng lắm nhưng mà có mỗi cái đùi gà mình không dám ăn bởi vì mình sợ mình ăn là nó sẽ hết là mình sẽ không còn đồ ăn nữa đói bụng quá à mà quên nữa còn bạn nào mà chưa biết lý do vì sao mà mình bị biến thành tí hon á thì bạn hãy nhớ vào trong kênh của mình để xem nha mình sẽ để link video đó ở bên dưới phần bình luận cho các bạn xem nha mà mình còn có nhờ một số bạn fan gọi là qua bên kênh của Sammy uh, comment Ờ, bình luận ở bên kênh của Sammy rằng là mình đã bị té xuống cái hố kế bên nhà để cho Sammy cứu mình mà không biết Sammy có đọc được ông ta mà sao gọi là sao gọi là hơn một tuần rồi chưa thấy ai đến cứu mình nữa Ôi, đói bụng quá thôi chắc bây giờ mình phải đánh liều anh em ơi còn có một cái đùi gà nhưng mà đói quá giờ biết sao mấy bạn ơi chúng ta có nên ăn nó không ta nếu như mà ăn thì mình sẽ hết đồ ăn luôn á nhờ bây giờ mình đói quá mình sắp chết rồi nè ừ, chắc phải ăn thôi chứ bây giờ mình mà không ăn á thì thì thì biết khi nào mới có người đến đây cứu mình thì mình sẽ bị chết đói mất mình phải ăn thôi ừ, ăn ăn ăn năm năm năm năm à trời ngon quá hey, tính ra cũng ngon ghê các bạn no bụng rồi <laughs> ủa, ủa khoan khoan ủa, à, khoan từ từ mấy bạn ơi ủa, ủa tại sao mà mình mình vừa ăn cái đùi gà xong mình cảm giác trong người của mình nó nóng nóng mấy bạn ơi ủa, sao mà sao mà mặt đất rung chuyển tùm lum tùm la vậy ủa khoan chuyện gì đang xảy ra vậy à, nóng quá à, trời ơi nóng quá à, à, trời ơi may quá cuối cùng cũng bình thường trở lại rồi à, ủa mà khoan chỗ này là chỗ nào ủa cái này là làng hero team của mình mà tại sao mình lại ở đây ủa mình lên được mặt đất rồi hả ủa mà khoan rõ ràng hồi nãy là mình còn đang ở bên dưới cái hố mà ta sao bây giờ mình lại ở đây chắc cái này là ảo giác rồi What? Ủa khoan cũng không đúng <gasps> có khi nào cái này là thật không ta wow, mấy bạn ơi vậy là mình lên được mặt đất rồi wow, sướng quá vậy yeah ủa mà khoan hình như ủa không đúng nha hình như là có cái gì đó sai sai các bạn ơi tại sao mà mình cảm giác hình như cái đầu của mình nó hơi bự thì phải cái người của mình cũng hơi bự cái tay cái chân của mình cũng hơi bự thì phải ta ồ để xem lại coi ủa sao mình lại to hơn cái nhà của anh dịch vậy to hơn luôn cái cái nhà của mình luôn nè trời ơi cái đài phun nước mà mình còn cao bằng nó luôn mày ơi Mà phẹt Chuyện gì xảy ra vậy Chẳng lẽ là mình bị biến thành người khổng lồ hả trời Trời ơi trời Mới hồi nãy con là người tí hon Tự nhiên ăn cái đùi gà xong tiền biến thành người khổng lồ luôn Chuyện gì xảy ra vậy Ủa mà Chuyện gì xảy ra vậy <gasps> Chết rồi Có khi nào mình ăn cái đùi gà xong Nó bị phản tác dụng Sao đâu mình bị gọi từ tí hon mình biến thành khổng lồ không ta không xong rồi không xong rồi trời ơi kiểu này á ha mình bị biến thành khổng lồ thế này nè thì người dân trong làng hero team sẽ tưởng mình là quái vật và người ta sẽ tiêu diệt mình mất ờ, công an đến đây sẽ bắt mình luôn á mình mình mình phải chạy trốn mình phải chạy trốn thôi ờ, chạy trốn chạy trốn à, mà khoan biết giờ biết chạy trốn chỗ đâu giờ à, à đúng rồi còn sammy mà để để để mình kêu sammy mình kêu sammy Sammy ơi, Ray cứu tôi với Sammy ơi, Sam ơi Trời ơi, bà đâu rồi Ray cứu tôi đi Tôi không còn ai ngoài Ôi trời đất ơi Cái gì mà ai kêu lối ôm sồn Người ta đang ngủ mà trời ơi, đất ơi Sam ơi trời. Sam ơi tôi bên đây nè tôi bên đây nè Sam ơi qua bên đây cứu tôi cứu tôi cứu tôi với Trời đất ơi trời đất ơi trời đất ơi Trời đất ơi ai điêu khắc ông tường ông phong cần tôi dữ vậy Trời đẹp dữ hen Rồi Trời đất Trời tượng cái gì mà tượng tôi nè bà nội What? What? Ủa sao cái tượng này biết nói chuyện vậy Tượng cái gì bà tượng Tôi đã nói tôi không phải là tượng Mà tôi là người thật Tôi là người thật Bà hiểu không hả À ông là Phong Cận hả Đấy Đúng ơi. rồi tôi là Phong Cận nè Tôi là bạn trai đẹp trai nhất hành tinh của bà đây Mày bị điên à Trời đất ơi sao một ngày không gặp mặt ông Mà sao bây giờ ông béo béo dữ dữ vậy Trời đất ơi khủng lồ luôn nè Trời ơi trời cái bà này Béo gì mà béo Tôi đang bị lời nguyền ờ, biến thành to khổng lồ thì có Chứ tôi đâu phải bị béo phì đâu Trời đất ơi, cái gì mà to to gần bằng cái cây mình hâu luôn đâu đó à, trời tôi cũng có biết đâu hồi hồi hồi, hồi hôm bữa tôi bị biến thành tí hon xong bây giờ tự nhiên tôi ăn mấy thịt gà xong tôi bị biến thành khổng lồ luôn mà tôi cũng cũng không biết làm cách nào để tôi trở lại bình thường nữa bây giờ ha bà mà không giúp tôi á là tôi đứng ở đây một hồi á là công an người ta đến đây người ta tưởng tôi là quái vật người ta sẽ bắt tôi và người ta sẽ đem tôi vô trong tù người ta sẽ nhốt trong tù á cảm ơn cứu tôi đi sao ông nghĩ đi ông nghĩ xem ai bắt được ông ông đạp người ta người ta bẹp dí luôn á trời mà còn tù nào chữa được ông đâu không ừ, biết gì hết trơn á công an người ta là có súng bà hiểu không người ta móc súng ra ta bắn vô cái chân tôi là chân tôi nổi ghẻ luôn á mặc dù cái chân tôi bự thiệt nhưng mà cái súng người ta bắn là tôi bị chảy máu hiểu không à thế à trời đất ơi rồi bây giờ sao ta ủa ông ăn cái miệng biến to dữ vậy ông nhớ lại coi để tôi dùng cái chỉ tôi, đạo ông đi tôi không nhớ nữa nhưng mà hình như là hôm đó là cách đây một tuần là tôi qua bên nhà của bà phù thủy á cái tôi thấy một cái nồi súp Hết tôi ăn cái nồi súp á xong cái tự nhiên tôi bị biến vậy luôn nè Mày bị điên à Ừ đất ơi cái tật ăn đâu bà đỏ ăn đâu bà đỏ bây giờ thấy chưa tôi biết rồi chắc chắn là do cái nồi súp là có vấn đề chắc chắn luôn Đó Ủa Thôi giờ ông đứng đây ông đợi tôi nha Ủa vậy có nghĩa là bà phù thủy bà yểm bùa vô cái nồi súp á hả Quá chuẩn luôn Ừ sao nữa ông nghĩ sao vậy Đó ông chắc chắn là cái bà thì biết ông tự ăn cắp nên thế nào bà bà yểm bùa bà chắc luôn Trời ơi trời Tôi ăn có một miếng súp thôi mà bà nở lòng nào bà biến tôi thành tí hon Xong bây giờ bà biến tôi thành khổng lồ nữa Thôi được rồi <laughs> Bây giờ nè Sam tôi chỉ nè Ở trong con heo đất trên phòng tôi còn có 15 ngàn tôi tiết kiệm được á Bà đập con heo đất đó bà mang qua bà đưa cho bà Bà kêu rằng là tôi xin lỗi đi Làm ơn biến tôi lại bình thường đi bà Trời đất ơi 15 ngàn của to quá hen 15 ngàn lận 15 ngàn ờ, hai ngày ăn sáng của tôi lận chứ phải ít đâu Trời đất ơi thôi để tôi lấy 15 ngàn tôi đi mua ít đồ để tôi biếu biếu, biếu bà để có gì tôi tôi ờ, gọi là tôi xin thuốc dạy được chưa ờ à, đúng, rồi, rồi nhanh đi nha làm ơn Ủa đi à. Trời ơi trời may quá cuối cùng cũng có Sammy giúp mình đó bạn ơi Ai, Nhưng mà bây giờ biết làm sao đây Mình mình còn đứng ở đây Mình đứng ở đây thì lỡ đâu mà công an đến bắt mình sao ta Hay mình mình nhảy xuống đây mình trốn ta à, Đứng đây được Ủa cũng không được cái cái cái dòi phun nước này nó nhỏ xíu à mình nó không có che mình được hay mình chui nhà Timmy ta không được luôn nhà Timmy nhỏ xíu à làm sao mình chui vừa ta hay là nhà anh dịch nha ui ôi, cái gì cái gì dưới chân mình vậy ôi té té té ai trời ơi đau quá trời trời dắp cục đá té đâu dễ sợ hey. oh my god trời ơi trời ơi trời trời té té con cãi thôi mà mình mình đập cái đầu mình vô cái nhà của anh dịch cái nhà anh dịch bởi nát luôn rồi trời, trời, trời. rồi rồi xong luôn mấy bạn ơi ủa vậy tính ra cái này có phải lỗi của mình không ta cái này mình đâu cố ý đâu mình chỉ vô tình mình té có cái rồi mình đập đầu chúng thôi mà à, cái này chắc không phải lỗi của mình đâu ha đừng nghe ủa cái gì vậy teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo ủa cái gì bên kia ủa tôi nghi vấn có một kẻ đang cố tình phá hoại làng xin hãy đứng yên nếu không ta bắn ôi ủa anh là ai vậy nên được trân trọng giới thiệu với người ta là công an bảo vệ trật tự khu phố này Trời. ta thấy ngươi đang có gọi là nghi phạm gọi là đang gọi là phá nhà uhm, tội à. này rất là nặng luôn nha nếu mà phá nhà uhm, chắc là phải ngồi tù rồi ơi à, anh anh anh công an ơi em em đâu cố ý đâu cái cái cái này á là do em này nè do do cái bóng đèn này nè em bị dắt chúng cái bóng đèn cái em té xong em mới đập đầu trúng cái nhà này xong cái nhà nó mới bể chứ không phải tại em đâu anh ừ, có chứng cứ không có video quay lại không ủa tôi tôi tôi mới tin ủa gì kỳ vậy chẳng lẽ lúc mà em té em móc cái điện thoại ra em chụp ảnh lại cảnh em té trời trời anh nói gì kỳ vậy cái này là em té thiệt em vô tình thôi à chứ em đâu cô ý đâu ừ, không có bằng chứng mà dám nói láo hả ừ, tội này chắc chắn là vừa nói láo mà còn ngoài ờ, vừa làm phá nhà tội này phải nặng nè Bây Ủa? giờ cho cậu có hai lựa chọn ừ. Là cậu đi tù What? Hai là cậu sẽ không bao giờ được ăn gà rán xúc xích pipi kêu bò nướng nữa Trời. Ủa gì kỳ vậy Ủa tính ra có một có một cái gì mà tự nhiên bắt đi tù Một là đi tù Hai là mãi mãi không bao giờ được ăn thịt nướng Không được ăn cáp xơi gà nướng là là là là là sao Ủa ở đâu ra cái cái luật kỳ vậy Đó là luật của công an chúng tôi Bây giờ cậu chọn đi Một là đi tù Hai là cậu sẽ không bao giờ được ăn những món cậu yêu thích nữa cho đây để không ta bắn Ủa bèn bèn bèn <laughs> Cái gì kỳ vậy Ủa, tính tính ra nha Một á là ở tù Hai là bị phạt tiền phải sửa chữa lại nhà cho anh Dịch Thì nghe còn được Cái gì đâu mà một là ở tù Hai là bị phạt không được ăn những món ăn mà mình yêu thích nữa Cái gì đâu mà kỳ vậy Cái này là bất công Tôi phản đối hmm, Ngươi dám phản đối công an à hmm, Lại thêm một tội danh Không ngoài là không thực hiện ờ, đúng quy trình hmm, Đáng bị phạt Đáng bị phạt gì mà ta không thực hiện đúng quy trình cái tội đó người ta gọi là à, cái gì ta người ta gọi là không thi hành công vụ của công an gì đó hiểu không cầm công an Trời. gì đâu mà không biết không biết luật gì hết vậy mày coi chừng mày chết với tao nha mày ủa người dám chê ta không biết luật à bây giờ ngươi muốn gì ta bắn bây giờ bèn à, bèn bèn ờ, ờ. không có khi nào đây là công an giả không ta ta ta nhìn thấy ngươi lạ lắm ta chưa thấy ngươi trong làng hero team ta bao giờ hết ngươi công an giả đúng không thì ra mày chọn cái chết ừ, nghĩ sao tao là công an giả hả nhìn đây công an giả đâu á giả nè giờ sao ơi trời ơi cái gì trời ơi công an mà xài đại bác luôn trời ơi cái gì kỳ vậy công an từ ta đã được gọi là sở hữu những chiếc đại bác này để chừng trị những tên gọi là cứng đầu như ngươi hiểu chưa hả không hiểu trời ơi trời công an mà mà xài đại bác còn quýnh quýnh quýnh người dân nữa cái này là công an dởm rồi tôi tôi la lên đó nha ừ, anh công an ơi tha em được không <laughs> trời, trời ơi gì ủa anh công an cười gì ạ nghe luôn hả nghe hả? giọng tôi bật không ra luôn à trời thật Ủa? luôn Ủa? cái giọng này nghe quen quen nha ủa ủa bạn là ai à, ờ, nhầm nhầm anh anh công an là ai vậy mà nghe giọng anh quen quá vậy thật ra anh công an đó chính là tèn tiếng tèn tèn tèn hello trời ơi là trời cái bà sammy này bà rảnh quá ha tính ra là bà còn bà còn giả làm công an bà hù tôi nữa trời, trời. Ê, sợ quá tôi cứ tưởng tôi bị bắt ở tù không rồi chứ Ê. Ừ mà tôi nhìn cái nhà của ông dịch là tôi hơi bị mệt rồi đó phong ông à... làm gì mà à. ghê dữ vậy à, cái nhà ông dịch là tôi tôi lỡ tôi té trúng chứ ai muốn đâu thôi, thôi yên tâm đi tí nữa tôi về tôi đập heo đất tôi lấy 15 ngàn tôi sửa nhà chồng cho à, yên tâm đó là ờ. lăm ngàn không khô ha khổ ơi, à. nhưng mà khoan bà bà có xin mà phù thủy được thuốc giải với tôi chưa ừ, có rồi làm với tôi là làm hết nhiệm vụ đừng có lo rồi bây giờ về đây về đây tôi chỉ thuốc trong uống nè à, được chưa ơi chị, giờ ừ, về sao tôi có chui được cái nhà đâu bà làm ơn bà chạy vô nhà mà chế thuốc bà đem y hộ tôi cái ờ à, bây giờ ông mà đứng gần cái nhà chắc nát y chang ông chịch coi tôi sợ ông đứng ừ. ông đứng nghe cho tôi đứng nghe tôi nha đứng có cái tay nhà nha tao đứng tôi trời. mà chạy đến cái nhà lỡ tôi té trúng cái nhà cái bởi cái nhà luôn á Ôi mấy bạn ơi, cuối cùng cũng có thuốc giải rồi <laughs> Mình sắp trở lại bình thường rồi Yeah Ai, Trời Cảm ơi, mừng quá Ủa, ủa, ủa xong rồi hả Đây, đây, đây, đây Đó, xong tôi sắp rồi nè Đó Đâu, đâu, đâu, đưa đây, đưa đây Đưa, đưa, đưa, đưa, đây bây sao? giờ đưa sao bây giờ ông cao quá à, sao tôi đưa đây hả à, à, bà bà leo trên nóc nhà sao bà bà chọi bà chọi vô, vô, vô trong miệng tôi ừ, không ừ, đó ơi có dễ sợ à bây giờ tôi tôi tôi tôi tôi, tôi chỉ ra bây giờ bà leo nóc nhà thấy không không tôi hả miệng ra xong bà chọi cái thuốc cái cái gì ta cái cái cái cái cái, cái thuốc giải ở trong miệng tôi là tôi sẽ trở lại bình thường ngay tôi uống được liền hiểu không hiểu không ủa được luôn hả rồi, rồi, rồi ok tôi lên lên nóc nhà rồi ủa mà sao lên đây tôi biết leo đâu Ngang này à bà, bà bà đứng ở chỗ đó được rồi bây giờ bà chọi lên tôi tôi ăn nè tôi hả miệng ờ, ra nè ok chuẩn bị chuẩn bị ok à Trời ơi, cái mặt con beo Con Ghê quá Cái mặt tôi đẹp trai gì mà kêu ghê gì bà này kỳ quá đất ơi Lại nè Bự thù lù quá Rồi một Nè hai ba ăn À nhầm nhầm nhầm nhầm Ủa khoan lụm lụm lụm được rồi nè ăn nè nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Ủa đâu rồi ta Ủa đâu rồi Ê Sam thể của mình Ôi cơ thể body sáu muối của tôi Cuối cùng tôi cũng đã trở lại được như bình thường rồi Trời ơi mừng quá Trời ơi là trời ơi Nhưng mà khoan còn cái nhà ông dịch tính tính tính sao đây trời hmm. Cái tôi không biết nha Bye nha See you again nha Bye bye Quay Sam ơi Bà bà phải phụ tôi gọi là kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm tiền Xây lại nhà tranh dịch chứ Hay là bây giờ mình bán nhà của mình Mình xây à. nhà tranh dịch đi Tôi đi đây Đây Sam Sam dạ, dạ, Trời, cái bà này Trời ơi trời Thôi không sao mấy bạn ơi Tí nữa mình về nhà mình đập heo đất Mình lấy 15 ngàn mình sửa nhà cho anh Dịch cũng được Không sao <laughs> Ok các bạn ơi Cuối cùng thì mình cũng đã trở lại bình thường rồi Rất cảm ơn những bạn nào mà trong thời gian qua Đã qua bên kênh của Sammy Và cơm mình kêu Sammy đến đây cứu mình nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha Có rất nhiều bạn gọi là mình thấy là rất là thương mình luôn Qua bên kênh của Sam cơm mình là, là Chị Sam ơi anh Phong đang bị té xuống cái hố kìa à, Chị qua cứu anh Phong đi các kiểu Mình thấy có rất là nhiều bạn thương mình luôn bởi cho nên mình cảm ơn mấy bạn Những bạn nào đã cơm mình rất là nhiều luôn nha Ok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 hãy để cho mình một like nè một share nè và nhấn nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh youtube của mình nha các bạn nha và cũng đừng quên hãy vào bên kênh youtube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng kiếm họ cho mọi người đó nha còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau mình bỏ trốn đây nhà anh dịch 15.000 xây không đủ đâu <laughs> ok bye bye mọi người thôi mình giỡn đó bye bye yêu anh em phải nồi